lấy đồ ăn nè ăn đã, về dạ, cảm ơn anh tự nhiên đi dạ. anh à, không tự nhiên tôi không có tự nhiên <laughs> dạ. thiệt á dạ. ừ. tự nhiên đấy dạ dạ thôi con đứng anh kiệt cho em hỏi là cái ờ, người thân mà mất đó, mà mình nằm mơ mình thấy hoài đó, thì mình làm cách nào để cho họ thiếu sót anh kiệt ờ, thiếu, tới nhà anh hả giống như ờ, bà con giống như ông chú rồi lúc sống họ không biết tu em biết không mấy cái đó đó Nên là anh có cái tên cái hình đó anh em tới đây kêu họ tới đây rồi kêu họ đi trong thời họ không có chỗ nương tựa họ cứ bám vào con cháu à con cháu à, khó mà khá nổi còn nói chuyện cao siêu khi nào cái người mà có thật à, đầu óc minh mẫn á hỏi cao siêu thì không nói cao siêu còn mà <laughs> ai cũng đói hết ai cũng là lừ đừ thì nói chuyện lừ đừ luôn <laughs> cả thầy cũng nói lừ đừ trò cũng nói được nó là sự thật mà <laughs> đúng không nên ai cũng phải no đi đầu óc minh mẫn thì nghĩ ra những câu siêu mình trả lời câu siêu cho nên mình tùy theo tầng trường nào để mà thích hợp thôi sư phụ làm sao mà cái người chết rồi làm sao để họ biết là mình đã quy y chuyên uh, tâm cho họ rồi sư phụ làm sao để họ biết là mình quy y cho họ ví dụ giống như anh đó anh muốn quỳ chờ cái gì anh mới hỏi á anh cứ quỳ mà cái vấn đề cái người đó đó họ có thích hay không nữa nhiều khi cái dòng á họ không có thích thiên tâm họ chỉ thích uh, ờ, sa tăng thì sao ừ, mình đâu bác bắt buộc mỗi người được cho nên cả lúc mình còn mang thân người nè mình đầy đủ gọi là đầy đủ quyền lực đầy đủ uh, mọi thứ mình quyết định tương lai thường á người đời họ vô minh cái này họ có nghĩa họ quyết định tương lai họ phải đạt cái chỉ tiêu là 10 tỷ đô 10 vợ trăm đứa con để hết là họ họ họ họ xét cái goal của họ như vậy nhưng mà họ quên đi một điều quan trọng họ không xét cái goal của họ đó là cái linh hồn của họ đi về đâu nếu mà con người mà không có cái đạo á không có không có register không có certificate đạo nào đó thì cái linh hồn đó thứ nhất khi mà mất á mình nói một người có tội nha là có ông à, đầu trâu mặt ngựa đó áo trắng áo đen là đứng kế bên là cầm mấy cây nhọn nhọn mà sóc sóc nách ta đi về đó là coi như là mình khó gặp họ lắm đó. đó là người có tội người mà không có làm gì tội á là thứ là thường á là một đống ma quỷ nó hiện hình lên là tôi là má của du tôi là ông nội của du bà cố của du du theo tôi nó biến mà là dạng thứ hai bởi vì ông nội bà nội mình á nhiều khi đã đi đầu thai hay là không có đủ quyền lực để mà tranh giành tới cái chỗ mình mà sắp sửa à, hồn lìa khỏi xác để mà dẫn cháu mình đi thì ma quỷ nó có nó có thành thông mạnh hơn thì nó làm chuyện đó đa số là bị cái đó bị dụ giống y như là con gái dưới quê 18 tuổi lên Sài Gòn bị mấy ma cô dụ vậy đó đi về đâu biết không tụ cho nó làm cô hồn có đảng chung cho nó phá phách thế gian bị đỏ mình ở thế gian mình mang thân người mỗi ngày mình một lúc mình ngồi đây mình làm thiện một hồi mình bước ra cửa mà làm ác bên kia cũng y vậy một lúc cái con dông nó làm thiện một lúc con dông nó làm ác ở bên bển á thì con dông nó cũng như là người thường mình thôi chẳng qua nó không có thân người nó cũng còn uh, sân si ái ố hỉ nộ đầy đủ hết mà nó còn siêu hơn nữa là gì nó nó nghĩ nó làm nó không có bị police tới cảnh sát tới còng nữa <laughs> cho nên nó làm một mạnh tay nữa thì cho nên tại sao á nhiều lúc có những người lái xe freeway tự nhiên bị lật là một con ma đó lúc đó nó suy nghĩ không có cẩn thận nó, nó làm cho người ta bị chết một người chết rồi cái vụ con ma vừa mới chết á là kéo phe cho nó ở bên nó cũng thích kéo phe rồi cái từ từ ngay chỗ đó cái chết hoài như là ta nói là có khuôn mà thật sự là con ma đầu tiên ma chúa dụ mấy con ma mới dụ mấy con ma vừa mới chết nó lành một đám ma rồi đến khi mà mà một đống đó đó nó sẽ tội nó chồng tội nó cũng giống như ông thầy ma tăng thời nay kéo phật tử tội chồng tội rồi kéo ông đọc bên kia con ma nó cũng đã tạo tội cho bản thân nó rồi rồi nó kéo những cái người hiền lành đầu tiên bị lật xe cũng là chết rồi nó dụ làm tội tiếp kia lúc mà mình đang sống mình không có tội gì hết nha rất là hiền nhưng mà khi mình bị một con ma giữ nó làm cho mình chết rồi nó dụ cho mình giữ tại cái thằng hồn mình nó lúc đó nó cô đơn thì có con ma kia nó nó bảo kê mình là mình khoái rồi thì lúc đó mình làm tội ở bên bên kia đó thì muốn muốn chọn cái con đường từ bây giờ hay là muốn chọn bên kia chọn bên kia mình không có nhiều chọn lựa bên kia thế lực mà ma cũ ăn hiếp ma mới rất là bình thường không có công an không có công an nhiều như này không có cảnh sát nhiều cho nên đừng có tưởng là làm ma là không tạo nghiệp ma cái tạo nghiệp dữ hơn là là là sát phàm mình á những con ma mà vô được chùa tại sao phải cần có ông à, ông cầm kiếm với ông lửa dạy bên chùa mình tại vì ông chỉ chọn những đứa nào hay <laughs> tụi mày đứa nào vô đây học bài như cái chùa hiện giờ cũng giống trường học lúc nào vô đây tu thì vẫn cho vô còn mấy đứa mà không vô tu ổng đuổi ra cho nên ngày hôm kia vụ đuổi bảy ma trong này ma mỹ nó handicap handicap nó tập trung nó thành một nhóm bạn handicap rồi sư phụ mới thấy tội nghiệp đuổi nó đi là tự vì không có muốn đi vòng vòng đây với mình tại sao nó không qua chùa đi sáng bên nó biết tự vì nó không có thích tu tại lúc họ sống họ là người công giáo mà họ đâu có biết phật còn mấy ma bệnh á đa số là mấy bác ngày xưa tu chùa đó hay là tu ở chùa ở trên San Jose rồi giờ cái hình nhỏ nhỏ để chảnh thì mấy mấy bác ở bên đó rồi mấy bác ờ, đó kêu gọi những người quen về đó thì cái chùa lúc nào cũng cần phải có khóa tu hay là uh, họ bác quan trai hay đọc kinh mỗi sáng vậy đó thì là không phải cho người không phải cho cái đám học tử hiện giờ bệnh là một phần cõi hữu hình mình đa số là cho bên cõi vô hình họ cũng tu chung với mình nhưng cái chỗ này mình đang nói chuyện á, là bộ không có muốn dòng nổ đầy hết còn à, bữa mình làm bể nó là một đống nó đi lõn lẻn chung hôm đó cả sư phụ cũng không có chịu nổi cái lực của nó luôn á nó đông lắm rồi cái ông mấy ông rồng với mấy ngày hộ pháp đuổi nó ra nhưng mà đuổi đuổi nó chỉ còn quá cái nhỏ xíu chui vô nách ổng nó, nó tới nó hung như hụ hoại tại vì họ cần cái energy cái hụ là một cái cái đèn của họ những người vô hình đó, một cái đèn rất là sáng họ là những con siêu thân mỗi lần đi là họ dí vô đông lắm ở đây là cũng một số người mến kiệt phải không nhưng mà gọi vô hình đó, tất cả bất cứ đi nơi nào cả triệu luôn á nó, nó đi theo và Đức Bí Kiền là người có thể cứu họ được ghê lắm nên cái cái vụ không phải là sợ họ mà như ngồi nói chuyện á nó bị họ làm đứt khoảng vậy đứt đứt khoảng là khi nhà cái trượt của họ mà tấn công vô bảy trong hồ quan nó cũng bị bao xịt nó cũng giống như cái hai cái hai cái thế lực khác sờ vậy đó còn ờ, bên nước mặn bên nước ấy làm cho cái đầu vụ trao đảo thì nó không ra cái những cái ờ, cái idea những cái ờ, ý hay ờ, lời đẹp gửi làm cho mình lật lạc cái miệng cái đầu mình nó sau lưng nó ấy thường rất là nhạy cảm về dông linh chỗ này hiện giờ là có nên nãy giờ ăn vô rồi đâu vậy bà bà dông rồi bắt đầu nó kêu bác về đi ngồi đây hồi cho phụ tắt cái máy luôn á bị vì dông nhập nhiều quá không phải đi qua bển trị chứ giờ dông có ngồi đây nó cũng đâu nghe được nó chỉ hút điện thôi à. và nó hút điện của những ngọn ngồi, ngồi đây đó. cái bà đã với cái cô đó luôn hả ờ, họ chơi uh, ờ, chơi đồ dơ chơi bùa chơi ngải rồi cái dạ. bùa ngải tức là dông tại một người có cái thế lực mà nói chuyện với dâm linh thì là người đó đó điều khiển đường mấy dạ. dông đi ăn hiếp người ta rồi cũng người đó đi gỡ người ta để họ làm tiền thì khi làm như vậy đó thì họ bị những nghiệp đó sao chạy thẳng xuống thẳng xuống dĩ nhiên những người mà tùy theo vừa ngãi nó cũng y như uh, ờ, võ thuật vậy đó người võ dõm người võ cao siêu mọi người mình đang nói là người bình bình ờ, võ cao siêu á chỉ cần uh, họ họ đụng vô cái dây mình thôi là mình đã bị rồi sư phụ ba đang ve ra đi về bà nào tại vì lần trước rồi thù thấy hai đứa con không có biết tu tập cho nên mấy đứa con phải biết tu tập thì cái sự nhạy cảm và cái sự học Phật là một cái trình độ vô biên vô giá và quý và chỉ có học Phật nó mới mang theo từ đời này qua đời khác từ thân người này qua thân người khác còn học thế gian nó chỉ là cái phê trách làm lương 70 ngàn năm lên tới 120 ngàn năm 150 ngàn năm chỉ có thế mà thôi còn học Phật á cái lương của mình là gì cái lương của mình là cái system cái nhạy cảm của mình cái cặp mắt của mình nhìn ai là người tốt người xấu và cái đó là thực tế để là gọi là cái reward cái à, cái gặt hái của mình trồng lúa phải đi gặt lúa không ờ, gạo và ăn cơm đúng không đó thì học tập là nó có cái quan trọng như vậy là để, khi một con người của mình có cặp mắt nhìn mình nhìn cái người đó là mình biết cái người này có vấn đề tâm sanh tướng nha người làm xấu thì nó sẽ hiện lên xấu mà nếu mà một người mà không biết nhìn ra một người căn bản người ta còn nhìn ra học Phật càng cao siêu cặp mắt mình càng cao siêu và người mà siêu siêu nữa đó như gửi phụ sẽ thấu vô cả cái tâm của mỗi người ai trước khi nói câu nào thì biết người đó nói câu đó thế đó là khác còn những người bình thường đệ tử ít nhiều cũng nhìn à, cái người này tại sao mặt nó xanh lè thứ nhất là bị ma nhập thứ hai là nếu không ma nhập thì họ cũng chơi xì ke cũng là ma ma túy không ma vô hình thì cũng ma túy thì cái mặt nó xanh đúng không mà không có chút máu mà một là ma chơi hay là ma túy kiểu nào mình cũng phải né đó là cái căn bản ý là phụ chỉ dạy những cái sơ sơ cho nên à, đừng có tưởng là cái phụ kia mấy con đọc kinh ngồi thiền là không có quan trọng đọc kinh cho mình ra cái trí thức ngồi thiền là để cho mình định thần định tâm để cho mình khai sáng cái tâm của mình rồi lúc đó mình từ từ mình có sự nhận xét thành phật đó, là ngồi thiền thành phật đọc kinh đó, là sanh ra trí tuệ đa số thời nay á, mấy thầy giác chiếc xuồng tức là giác cái pháp á, lên dây không à qua sông rồi giác luôn chiếc xuồng sư phụ có một người sư phụ của sắc phàm đó là hòa thượng tuyên quá ngài có một vị đệ tử tư là, là a quả hay gì đó quên tên rồi cái người này bình thường hồi trước đệ nhị thế chiến cũng uh, dân chơi ở bên tàu mà đang nói bên tàu hòa thượng tuyên hóa là người bên tàu ở miền bắc trung quốc a quả à, chắc a quả <laughs> thầy lâu quá quên tên của ông này ông ông là dân chơi nhưng mà đến lúc mà bị nhật á, nó bắt ông vô tù bác không vô tù thì hồi thời để nhị thế chiến á mấy nhật ác lắm ác người tàu lắm nó gào gào gào, gào lại hết thì vô đó là chỉ có chết thôi rồi cái có một đêm nằm mơ ông thấy có một ông à, như ông già mặc đồ màu trắng nói ngày mai á, tối mai á mà nhà ngươi thấy con chó chạy đâu nhà ngươi cứ chạy theo thì ngươi ra thoát được cái tù này thì y chang tối lời cái ông nhìn thấy con chó trắng cho trắng phóng qua hàng rào này chui chỗ kia lạng chỗ nọ lạng vô cầu thiếu lạng lạng lạng rồi cuối cùng thoát được tại vì nhật nó canh ghê gớm lắm dễ gì mà thoát được cái cái tù của nó thì cuối cùng cái cái ông này là hoặc đại tử hòa thượng thiên hóa thoát được cái ngục sau đó ông quy hòa thượng thiên hóa cái này là chỉ một triệu phần trăm là thiệt nghe không phải là quyền thoại rồi cái bắt đầu ờ, làm đệ tử của hòa thượng thiên hóa là vạn phật khánh thành anh theo tao thành buddha đệ tử hội thiên á khoảng à, tháng 5 cuối tháng 5 nó nên đi lên trển để mà cái dỗ á rồi cái à, ổng ngồi thiền đó ổng nấu động kính nhưng mà đến khi mà ổng thành a la hán á thành phật á thì ổng hiến cái báo thân ổng ổng ngồi thiền nguyên cái chòi của ổng á cháy luôn cháy luôn cái xác luôn những vị a la hán thành phật người ta không có sợ chết tại ổng có nguyện lực mà một người cùng một đời người nhé mà từ một người bị nhật bác từ uh, dân chơi thứ thầy xịn luôn á cũng giống như kiểu mà uh, à, máu nhuộm bãi thượng hải vậy đó cái là đinh lực hả cái gì á ứ văn cường ứ văn cường nữa mà đại khái vậy đó mà đàn một vị a la hán trong một đời cho nên chỉ có ngồi thiền thôi tất cả những vị phật như láng đều là ngồi thiền cho nên sư phụ mỗi lần ngồi ngồi hồi dạy mấy con là ngồi thiền là vậy sư phụ không có dạy gì nhiều dạy ngồi thiền với dạy lại cha lại mẹ sám hối sám hối là quan trọng hơn ngồi thiền mình mà không có sám hối á mình ngồi thiền á thì nghiệp của những đời trước nó tới nó kéo mình hoài à ma quỷ tới kéo hoài cho nên thường như bộ kêu chỗ nào cũng sám hối lại sám hối rồi ngồi thiền hai thứ đó đọc kinh là để cho mình hiểu được à, chuyện của phật là cái pháp mình phải cần có căn bản nhưng mà đa số thời xưa những vị à, tổ như vị a la hán họ đâu có pháp gì cũng giống như lục tổ dốt mà làm gì đọc kinh à, ngài chỉ nói là thân như cội bồ đề tâm như đài gương sáng thôi là cái, tức là cái đầu vững chắc rồi cái tâm thì sạch sẽ đâu có gì đâu mà phải à, phải dướng trần ngay thì tổ đã thành phật chỉ không ờ, đọc ờ, không có phải là là cần ờ, như thời nay thấy mấy thầy đọc pháp qua đọc quá trình nhiều cũng nên đọc để hiểu nhưng làm gì làm mỗi ngày phải chừa nửa tiếng ngồi con họ thiên mà phải vậy phải ngồi thiền đó là lời khuyên sư phụ đó là bao nhiêu vị a là hán đều là phải ngồi thiền không không được nhưng mà thấy chữ lót nhưng mà mình đừng có muốn bị mấy vị quở á thì tự mình phải né còn nếu mình biết cái đó là nó hơi kỳ kỳ mà mình vẫn cố đó là cái giác ngã mình vẫn còn á hiểu không là cái ngã mình còn mình muốn khác thường hơn mọi người cái sự khác thường hơn mọi người vẫn là cái ngã cái sự uh, khiêm tốn mà nó hơi uh, kỳ cục giống như kiểu anh thư đâu anh thư rồi thì cũng là cái nhã mình đừng có nói là tôi không có đụng mai có nghĩa là tôi là người buông bỏ nó không có phải chuyện đó con con họ thiên con của phật là phải xông xáo máu đổ ờ, đầu rơi cũng phải nhào vô xông xáo và không có biết mắc cỡ là gì cái phụ là triệu phú dùng này mỹ là nể sư phụ sát dây cương ủa cái mặt dày không biết mắc cỡ mấy con chỉ cần học bao nhiêu thôi là thành là thành Phật rồi là đủ rồi tại sao anh em chị em trong nhà ăn uống gì cũng phải mời không có cần phải mời cả cho bụng cũng không muốn con mời vậy đủ thích gì ra ngoài lấy ăn con để đàn hồi nó héo nó hư thí dụ vậy đó nho thì ok <laughs> chứ còn mình là người trong nhà ai cũng có chân nghe nào dù ngồi xe lăn kìa mấy con hãy đem đoạn tới ủa đâu ngồi xe lăn đâu dạ bà chị trên trời nhưng mà chị lên núi em mỗi ngày á chị sẽ gặp ngày tiên hóa ok ở cái tượng mà cuối cùng á mà chỗ gần vừa chốt á nó có bà tượng phật a di đà ngay giữa đúng không bên đây là quan thế chí đúng không bên đây là tượng gì quán thế âm thì là ai quán thế âm là ai ở ừ, ở ừ thì lại đó đấy ổng đó, đó chẳng qua cái hình gái để mà dễ dụ con gái <laughs> thiệt thật đâu có chạy gái gì đâu ờ mới đây, ờ ổng đó ổng bây giờ thành chị vậy đó kiểu vậy là lên đến giờ lại đi gì đó khoảng 100 năm hơn 2000 mấy trăm năm nay từ lúc Phật cha làm thành lập cái đạo thì có những cái vị Phật vị tổ xuống thế gian để mà coi lại cuốn kinh coi <laughs> hey, mấy thằng à, dưới đây nó có sửa kinh điển gì quá đáng không sửa chút chút để cho tại vì theo thời gian cái gì cũng thay đổi thì kinh điển sửa chút chút thì được mà sửa sai quá thì không được cho nên cái nôi của Phật giáo của thế giới ngày hôm nay vẫn là vạn Phật Khánh Thành cái căn bản lên đó đó mình có mai quen với mấy người Việt Nam mấy ông thầy Việt Nam mình nói ông nào ở trên vạn Phật Khánh Thành 3 năm về dưới này tôi kiếm 1 triệu tôi mua cái nhà tôi xây cái chùa cho mấy ông thử lên ở có 3 tháng thử chịu không có nổi thứ nhất là trên đó người ta không có cho ai có cell phone ai mà tu là không có được điện thoại thứ hai là càng không có laptop thứ ba là ngàn có mũi ờ, I wish I can speak Hindi so you can understand. It's okay. video from uh, India? I've been there many thousand years ago. So now I come back here with a different form. Nó tên là Hậu Quỳnh cả chúng ta khi đầu thai xuống thế gian này đều vô minh hết cả vô cũng vô minh không giống như cái mạch nước giếng vậy đó lúc mình chưa có tìm được cội nguồn chưa có biết thượng đế là ai chưa biết à, phật mẫu là ai chưa có biết được đi về trời vẫn còn ham danh lợi tiền tài vật chất thế gian thì khi về núi á, những chư thiên chư thiên là ai chư thiên là mình con là từ chư thiên xuống là bạn của con là chư thiên đang hầu mẹ những vị thần đang hầu trong điện mẫu đầy đủ hết cả mấy trăm vị trong đó ha, ha mỹ nghe biết nhà ngươi gọi trên kia chơi với mày lúc này quên đâu hả tới đây tao hung mày miếng thì cái energy của cái người đó với con á giống như là trong cái tiềm thức của con á đã quen với một vị chư thiên trên đó thì hôm nay con gặp lại họ nhưng mà họ là người vô hình con là mắt khô cạnh không có nhìn thấy thì từ đó cảm xúc tức là là đầy đủ những gì trong đó hết mình từ cõi trời xuống mỗi chúng ta có một cái gia đình ở nữa đó thân nhân mình ở trệt nữa đang chờ mình về đó ngoài cha mẹ ra nha cha mẹ là, là cha mẹ lớn nhất nhưng mà mỗi riêng individual của mình đều có thân nhân hết trên trời sư phụ có một cái cái cái uh, mình dùng cái danh từ gì cho nó humble ha giống như một cái uh, kinder một chùa cũng có chúng sanh trên đó nữa giống như một cái dương gia nhỏ nhỏ một cái dùng vậy đó đồ cai quản giống như là cái uh, <laughs> cái huyện vậy đó à, còn cha là cai quản hết vậy đó à. giống như hiện giờ tất cả những đứa con họ chiên mà có duyên thụ mà dễ chán đó thì sao ví dụ mấy con có phước không có phước chuyện biết chứ phụ có cái nhà rộng thiệt rộng chảnh đem về hết chảnh thì lên chảnh mấy con này là tiên chúng của sư phụ vẫn là tiếp tục rồi sau đó mấy con tu mà giỏi đó à, cha chảnh đang cần một uh, cô thư ký giỏi đứa nào đi về uh, nhà bự của cha nhà bự cha giống như quay hao đem trăm là ở uh, Palago <laughs> gì đó tức là nó có riêng riêng riêng riêng mỗi đứa con có chỗ riêng phụ cũng có chỗ riêng cho anh đó cho nên khi Phật A Di Đà phát nguyện ai mà giảng sanh nó về cõi nước của ngài tại cái bầu trời nó rộng lớn bao la đó ai mà tu giỏi thành lập ra một cái cung trời của mình trên đó một cái ờ, đế quốc một cái quốc gia của mình riêng biệt được mỗi chúng ta đều làm được hết nhưng phải giỏi kia, còn dở thì làm tiên chúng tiên ông dưới nước có được đi lên trời luôn không sư phụ được nếu mà những người ở dưới nước nước cũng là tiên con là dưới nước mà con thuộc rồng ở biển sâu á thuộc thủy cung cũng là một, à, cũng là do cha cai quản thủy cung à, Long Dương phụ tiếp xúc rất là nhiều lần thì ngài cũng là ngài cũng giống như là đô đốc vậy đó à, của một quốc gia vậy đó À, tất cả cha cai quản à, không gian đất là land sea là water ba cái thế giới là do thượng đế cai quản hết thượng long dương là chiên cai quản cái à, à long cung thì mình nói với là một đô đốc của miền nam đô đốc miền trung đô đốc miền bắc vậy đó mình nói tương tự như vậy nên nhà giờ có cái út đang nằm á con ổng Thu à, nói chuyện với mấy vị thường xuyên với Long Mẫu với mấy bà chị còn dưới nước có mấy đứa đây dưới nước à vừa hợp thì coi ờ hai dưới nước mỗi lần như coi cốt rồi phụ quên tự phải nhớ nha tại coi cốt quá à, cũng phải có cái định lực rồi phải hỏi mấy vị mà hỏi một đứa hỏi tới hơi lưu hoài á à, mấy vị <laughs> bữa hổm nói rồi mà sao hỏi nữa cô đâu có ghi xuống đâu thưa sư phụ mình bên à, phật a di đà là bên tịnh độ còn mình bên cha là mình bên về bên bên thiên hả sư phụ trên đó là một hết tất cả chúng ta tịnh độ nam tông uh, ấn độ muslim catholic baptist all religion right now hôm bác một cái cây á rất là tree the big one thì premier god là thượng đế the brand thì một cái uh, is religion each brand is religion right now at that time all the brand, the tree need to grow higher the brand need to be dream. so Catholic later become this second Catholic and then all the religion re, will be united tức là đạo nào cũng vậy con có thành Phật con về nữa đó cái vụ đã thành Phật 25 lần rồi tức là 25 lần cái bông sen ở trên đó rồi ở trên nói như vậy khi xuống thế gian không phải là kiếp nào Phật Thích Ca cũng thành Phật Họ, Ngài chỉ đóng một cái màn đó thôi biểu diễn cái màn đó cho mình coi nhưng mà sau đó Ngài cũng phải đóng những cái màn khác có ngàn là ngà thương mại gì này nọ để support tất cả những gì giáo chủ chỉ là đóng một cái màn ly kỳ rồi từ đó người ta theo nhưng mà những gì giáo chủ cũng vẫn tiếp tục đầu thai xuống thế gian có thể Phật Thích Ca lúc đó ngài à, thành Phật Thích Ca nhưng mà sau này ngài đầu thai thành à, một vị nào ở bên hồi giáo hay ấn độ giáo cũng không chừng nữa tất cả chúng ta đều là trong một cái thân cây của thượng đế hết cho nên hôm nay trong cái thời vàng kim ba ngàn năm ba ngàn năm sau sẽ thái bình đó, là không có thánh chiến nữa thì chỉ có một đạo thôi đạo này đạo của cha dấu hiệu này dấu hiệu của cha cho nên mỗi đạo đều có dấu hiệu nha chỉ dạng lời Phật thánh giá là Chúa con là Chúa Giêsu dấu này là Chúa Cha bây giờ ai muốn chọn cha hay chọn con hay chọn giáo sư Phật là giáo sư chọn nào tùy còn muốn chọn cả đống đeo đầy cổ no problem được cũng không sao hết rồi à, giống như bên co đài thì thì cái đó nhưng mà cũng thời cha rồi à, cái à, cái pháp trà cái gì quên miếng xám xám bên hòa hảo gọi là trần già bây giờ đeo, bây giờ muốn đeo trần già ngay cổ cũng được không sao hết miếng hiền là trai thương cái tu không cần biết tu kiểu nào cách nào it's all about good all religion is different technique to train to make us become a good person that's all about cái sư phụ Đức Thầy cũng là trở lại vài lần cho ờ, trần thế thì hồn nó hết kiếp của ờ, Đức Thầy rồi đó yeah. Dạ. từ thời xưa là ông Khương Tử Nha yeah. Dạ. lúc đó Thầy đâu phải đâu Đức ca diếp ok chứ cái kiếp nhưng mà đức thầy đã là phật rồi tất cả những cái ekip mà thời phật thích ca tại thế là những gì đó đều là phật hết cả ông bồ đề đập ra ba là ông là ác nhất cũng đã là phật rồi hồi thời xưa cách cô độc cũng đã tái sanh ngồi đây rồi à, những gì thời xưa đều trở lại đây hết nhưng mà mỗi một kiếp mỗi một người đầu thai khác nhau một chút thì uh, đức thầy là đã ra diếp tới hương tử nha lưu bá ôn tới gì à, nguyễn minh khiêm dài dài dài dài tới à, đức thật dùm tức là ngũ đại truyền thừa của miền nam đó tại sao là miền nam đức thầy phải tái sanh năm lần tại vì à, một lần không có đủ để nói phải năm lần cũng giống như á con muốn làm cái gạch này ở sau á con phải cà tới cờ lui 5 ngày chứ một ngày nó cạn quá nó sẽ lu mờ thì đức thầy phải tái sanh năm lần để mà làm cho có cái cái, cái đạo cho cái đạo hòa hảo ngày hôm nay để chi để cho sau này khi đạo thiên tâm ra đời tất cả đều cùng một gốc hết và cũng là cùng đức thầy lập ra hết cái này là đức thầy lập ra nha cưng lệnh của cha với phật mẫu nhưng mà bây giờ ngày chưa giải thích thì những um, những người uh, nhiều người không có hiểu dạ mà những người mà muốn hiểu á chính quyền cũng chưa chưa chắc cho hiểu nữa chính quyền à. chứ à, nếu mà nếu không vậy sao đức thầy đã lập ra cái trần già rồi lập à, lập tứ ân rồi cha tại sao lập cao đài rồi hôm nay tại sao cha lập này làm chi cho nó rõ gì bây giờ trước khi bây giờ trước khi mình ngồi ở đây là thương phụ cũng phải tốn tiền phải đổi xi măng mình ngồi ở đây cái nghe cái gì nó cũng có một cái foundation trước khi mà ông Trump đi tới đâu thì cái ekip của ông ra qua dọn đường an ninh chỗ đó rồi rồi một số người rồi trước khi bắt trọng mà đi ra đường để có đóng người tung hô bắt trọng hay là một quan nghinh một cái gì thì có có một người đã bắt đứng hai bên đường rồi thì cần có một số đó để mà hiểu nó thành một cái nguồn máy để cho nhân loại chạy theo có những người người ta không có đủ cái kiến thức người ta không biết cái nào đúng cái nào sai đa số á, là họ chỉ nghe theo ai giải thích giỏi mà thời nay ma quỷ thì phật nói thầy nói miệng của nó rộng lắm nó nói chuyện hay lắm ngọt ngào im dịu mặc áo vàng chối cái đầu không có cọng tóc thì người ta thích nghe hơn con có phật con có hưởng đế nói chuyện rất là thẳng thì cho nên tại sao thời phật ca nói ở thời mạt pháp à, đừng có chạy theo màu sắc và âm thanh mà phải phải phải có chánh kiến nhìn cái thực tế mà thời nay có bao nhiêu người có chánh kiến để nhìn cái thực tế thì đó cũng à, trước khi đạt hạm đội đi thì cũng phải có một số hộ tống hạm rồi đi trước vậy còn mấy chuyện này thì à, mai mốt sẽ hiểu có một điều mọi người phải biết những gì sư phụ một trăm phần trăm là thật có kinh nghiệm thật và những lời thật từ tâm và hành động chỉ biết vậy thôi thì à, chứ còn mà mới con muốn hiểu sâu sâu nữa đó mà đợi chứng minh này chứng minh nọ thì nó không có đủ thời gian để chứng minh thì lúc đó là hồn liều khỏi xác hết rồi nó ngồi thiền thành phật ngồi thiền thành phật chứ không có chạy theo thầy này chạy theo khóa tu nọ thành phật không có chuyện đó về bên Việt Nam với cơn bão lớn nó sư phụ sư phụ nói con nghe nói là sư phụ có thắng cho Việt Nam mình đúng không sư phụ mỗi lần thắng thì thì là cái chế độ sẽ kéo dài thua cũng thắng giảm bớt covid cũng thắng để giảm bớt nhưng mà muốn cho chim hiền mau về tổ mà con cứ khấn hoài tuổi này cũng mỗi ngày nó mỗi già đó. cho nên anh trên nói <laughs> bây giờ muốn gì muốn sống 200 năm à, khánh hoài hả chờ bắt trọng ẹt hả <laughs> vậy cho con sống tới 150 tuổi đi miễn sao đừng chết chứ à, nếu mà sư hồn thắng hả cơ vận bữa giờ đi đúng rồi đó có sư hồn khánh thì ít chết nhưng mà cái cơ vận dạ, nó dạ. dài tóc thì mau bạc giờ không muốn nào sư phụ thì không sao á tuổi thọ sư phụ là do cha mẹ cho ngày mai cha mẹ không bắt đi rồi bắt đi à nhưng mà khổ hơn cái là mấy con chạy theo không có nổi phải không ai cũng nôn nóng muốn cho chim hiền về tổ đúng không dạ. à, mà chim hiền muốn về tổ mà bên kia nó còn à, ngắt ngắt hoài nó còn tiền hoài nó còn sức mạnh <laughs> hoài sao làm sao mà đổi được được này mất cái kia nước Việt Nam có đại phước để kể sư phụ kể đại phước thứ nhất nó không có covid bùng mạnh như à, như à, Mỹ hay là Ý hay là Pháp hay là Indo hay Ấn Độ có phải có đại phước không mà nước Việt Nam mình nó không có hệ thống ở thì chặt chội chung với nhau mình được như vậy là mình mình thấy là mình có phước là do bề trên cái phước thứ hai nếu mình đúng ra đó là thời đồ, trở lại đồ đồng đồ đá cái đây mấy chục năm cũng như kiểu bắt hàng vậy đó dạ, ờ à, mà tại sao bây giờ ở bển mình còn văn minh á thấy thằng khoa lắm không 7 sao 6 sao ở khách sạn rồi ăn uống ngon rồi nữa còn cường đô la chạy Lamborghini rồi nữa không tức là mình ngon hơn nhiều tuy là mấy thằng đó nó làm mấy chuyện nhưng mà cũng là show lên cái hãnh diện của mình là cũng ngon á bắt hàng làm gì có Lamborghini bác hàng làm gì có thằng khoa lất đi vòng vòng thế giới ăn uống sang trọng đúng không đó thì đó là có phước rồi cái phước kế tiếp nữa làm gì à, bác hàng gửi à, du học sinh đi qua mỹ được việt nam mà gửi du học sinh quá trời luôn diện gì si phai si siết gì đó quá trời đúng không là có phước nữa kế tiếp nữa cái nước mình á, là giống như là cái cục thịt ba gọi mở gần mèo mấy nghìn năm mà hôm nay mình vẫn giữ nguyên bờ cõi cái đó mới là quan trọng đại phước luôn đúng không chứ nếu không á, là bị nuốt cũng lâu rồi nội mà tiền trung cộng ở đưa vô nội mà chợ kim biên chất độc nó giết mình biết bao nhiêu người mình nó đâu phải là dở đâu nếu mà không mấy gì không che chở là mình bị gọi là diệt vong rồi đó con y như kiểu miên giờ đó Lào với Miên bây giờ con tưởng nó còn quốc gia hả mất hết rồi đó không còn chủ quyền không còn quyết định được trong cái ngôi nhà của mình cứ nghĩa là mình dông quốc à. hôm nay nước Việt mình mấy đại ca vẫn còn giữ được chủ quyền là có phước đó giờ nó không có chủ quyền ok tất cả gái Việt Nam tụi mày làm cô dâu qua tàu hết cho tao bảo đảm một thế hệ thôi là đẻ là đóng con tàu lai dễ bầu cử là nước Việt Nam đổi thành Phúc Kiến tại cái cờ Việt Nam cờ đỏ sao vàng là cờ Phúc Kiến xong luôn nó đâu có làm khó đâu nó đâu có khó làm cái chuyện đó đâu ý là thù đang kể mấy chuyện có phước nhiều phước lắm youtube cũng vô tới bản được facebook cũng vô tới bản được còn bên kia là bác hàng làm gì có youtube làm gì có facebook làm gì có wifi bên Cuba đâu có đâu sắp hàng mua cộng hành thôi là cả cây số còn mình á nó nghèo chứ thật sự đâu có nói là tệ nhìn đi đó là mấy gì che chở có nghĩa là mình giống y như người ta nhưng mà mình không có bị khổ như người ta cái quan trọng nữa là chỗ này mỹ nó chỉ nói nghe là kẻ thù trung cộng là kẻ thù bắc hàn là kẻ thù cuba là kẻ thù nhưng mà chưa có ờ, chính phủ Mỹ nào mà nói Việt Cộng là kẻ thù hết đâu có đâu đúng không cũng là một cái phước Việt Nam mình in tiền nó như in giấy sư phụ nói Việt tiền Việt Nam tiền giấy nhưng mà tới ngày hôm nay nếu mà cái ờ, tụi ờ, ngân hàng thế giới mà nó o audit Việt Nam nó không có vàng bảo chứng cái đồng tiền sẽ mất giá nước Việt Nam sẽ sập tiệm liền đó nó biết hết nó biết cái ngõ ngách để cho, cho mình chết hết nhưng mà nó không làm là do ai vậy bề trên nữa trời muôn chịu luôn rồi á bề trên cho sư phụ ra nói mấy đại ca mấy đại ca thuận thiên thuận thiên thì nhờ vậy cho bữa ông Nguyễn Minh Chính ổng viện trợ cho Ukraine 500 500 ngàn phải không à, à tôi tôi tôi theo cái phe chánh nghĩa cái tự nhiên có ông nào đi qua ủng à, à, hộ à, lần nghe đó tức là cũng chia ra hai phe cũng đu bên này đu bên này cái này hơi chính trị chứ lắm <laughs> <laughs>